chào toàn thể anh em thì uh, quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì vừa rồi bên Trung Quốc gửi về tôi một cái món đồ rất là cao cấp đây là hộp quẹt báo dung về tài xỉu thì uh, hôm nay tôi sẽ làm video để chia sẻ đến cho những anh em nào đam mê cái môn chơi về tài xỉu này để anh em biết được những cái bộ đồ nào nó mới nhất để anh em cập nhật để anh em áp dụng vào những sân chơi tài xỉu của anh em thì uh, à, những những dòng hộp quẹt này thì tôi nói qua một chút thì anh em chỉ cần vào trong những sân chơi anh em không cần phải mang nắp đĩa quân hột vào trong những sân chơi đấy sân chơi là hoàn toàn là của người ta anh em chỉ cần làm sao mang một cái hộp quẹt này thôi thì à, nguyên lý của nó là sau khi người ta lắc xong thì hộp quẹt này có nhiệm vụ thu toàn bộ âm thanh của những con hột và phân âm mà chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn về cái độ hiệu quả của những cái dòng hộp quẹt này để anh em thấy xem nó có hiệu quả hay không thì bây giờ tôi sẽ vớt những cái hột trợ hoàn toàn bình thường này ra đây là những dòng hột trợ tôi chuẩn bị sẵn này những anh em nào mà mới chơi mà chưa biết cách về kiểm tra con hột thì anh em dùng nước muối này anh em thả những hỗ trợ nó sẽ nổi như này bây giờ tôi sẽ vớt hỗ trợ cho anh em này sau đó anh em rửa qua về nước lạnh để nó sạch cái nước muối đi bây giờ tôi sẽ lau khô ờ, cắt luôn cho anh em này những anh em nào mà mới chơi mà chưa biết cách kiểm tra con hột thì anh em dùng những bước như thế này để anh em để kiểm tra con hột và bước thứ hai là anh em thử lâm châm đây là thanh lâm châm này anh em thử hoàn toàn không hít này anh em nhìn thấy không lắp đĩa quân hột hoàn toàn không hít này thì à, bước thứ ba là anh em à, dùng đèn anh em kiểm tra về lắp này lắp hoàn toàn bình thường anh em nhìn rõ không về quân hột này anh em dùng đèn anh em soi này hoàn toàn những dòng hỗ trợ sẽ trong suốt như này anh em nhìn rõ không anh em nhìn thấy không hoàn toàn trong suốt này anh em thấy không và anh em dùng đèn anh em soi đĩa này những dòng đĩa hoàn toàn bình thường sẽ soi xuyên qua ánh sáng này anh em nhìn thấy không sau khi là quân hột và chén đĩa là hoàn toàn là bình thường như này thì à, tôi sẽ bật cái mục quẹt này lên để cho anh em thấy được nó hoạt động như nào thì đây là cái công tắc của nó này anh em nhìn thấy không mục quẹt hoàn toàn bình thường như mục quẹt của anh em sử dụng để anh em hút thuốc này đây công tắc của nó này anh em bật lên này thì à, tôi nói qua về nguyên lý của nó là báo một dung sẽ là về hai dung sẽ về tài test cho anh em tiếng đầu tiên này ai nắp được không quan trọng là người nắp như tiếng này là quẹt bao tôi là hai rung thì đánh về tai mở anh em tiếng đầu tiên này bốn năm năm chuẩn tiếng đầu tiên này tiếng thứ hai anh em này báo một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi về xỉu này một hai và sáu chín nút tiếng tiếp theo anh em này cục quẹt báo hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi về tài này mở anh em xem này năm năm ba tiếng tiếp theo anh em này cục quẹt báo hai rung thì anh em lại tiếp tục đánh tài này mở anh em xem này hai ba và sáu mười một nút thì à, đây là tôi để trực tiếp ở đây để cho anh em cảm nhận về cái nhịp rung của nó thì còn những anh em mà cầm trên tay hoặc anh em nút trong người ấy thì nó hoàn toàn không phát hiện ra những tiếng kêu như thế thì bây giờ tôi cầm trực tiếp lên tay test cho anh em một hai tiếng nữa này anh em có nghe nhịp rung của nó không một vẹt báo một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu rồi mở anh em xem này một một bốn tiếng tiếp theo anh em này anh em thấy không hoàn toàn rung rất là im nên là anh em chơi đêm tối hoặc chơi những chỗ đông người kể cả người ngồi bên cạnh không thể nào nghe phát hiện đấy những gì cả vẫn báo một rung thì là anh em lại tiếp tục đánh như tôi về xỉu rồi mở anh em xem này một hai ba anh em thấy bộ đồ hoàn toàn rất là chính xác bây giờ cắt cho anh em một hai tiếng cuối này vẫn báo một rung thì anh em tiếp tục lại đánh cho tôi về xỉu rồi mở anh em xem này một một sáu cắt anh em tiếng cuối này máy vẫn báo một tung thì anh em lại tiếp tục đánh xỉu rồi thì anh em đánh tất tay tôi tiếng xỉu này mà anh em xem này hai ba và bốn thì anh em thấy không bộ đồ hoàn toàn rất là chính xác thì à, anh em xem qua video này mà không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua hai cái số điện thoại này 0969 22 3333 hoặc là 0962 19 5555 để tôi tư vấn và giải đáp cho anh em anh em nào ở gần